siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Em biết lắng nghe, biết nghe nhiều lắm tại em chắc cả ngày luôn, em ngồi nghe cả ngày cũng được luôn. Bạn trai biết hút thuốc uống rượu không? Dạ không biết uống rượu, không biết hút thuốc vậy. Phải không vậy anh? Bây giờ hiếm lắm á. uống bia. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức Chúng tôi đã tìm ra những cái đồng cảm của các bạn thông qua những hồ sơ các bạn gửi từ 8 90% hợp với nhau tôi mới cho gặp trên sân khấu này và gặp đây cũng là một cái duyên nhưng cái duyên đó nó chưa đến chưa đến chúng ta vẫn à, còn một cặp đôi nữa của ngày hôm nay để xem họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không nhé xin mời ám à, mời bạn nữ mời bạn nam rồi đi bạn bạn nữ giới thiệu trước đi em à, dạ em tên là cao thị hương trà à, quê em thì ở lâm đồng nhưng mà em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh công việc của em là nhân viên kỹ thuật ngành may năm nay thì em 24 à, tuổi mời bạn trai giới thiệu dạ em tên trần hữu duy ạ à. em năm nay 25 tuổi em sinh ra ở đà lạt à, xuống đây sinh sống ở thành phố hồ chí minh và làm việc dưới long an ạ Thôi, bạn ơi vậy đó hả? Dạ Bạn làm à, việc gì? Dạ em làm nhân, em là nhân viên thu mua của công ty Newfit thức ăn chăn nuôi ạ hai bạn cùng quê đúng không dạ đồng hương hỏi coi có bà con gì không ủa em lâm đồng là em ở đâu vậy dạ em ở dưới đèo bảo lộc anh anh ở trên đèo qua mấy cái đèo luôn mới tới á chị à mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi trà uhm, ưu điểm của em thì hay làm người khắp vui vẻ chị em đi chơi mấy đứa bạn thì mấy đứa cứ kêu là ha có em là mấy đứa nó cười suốt à nhưng mà em thì hay giúp đỡ người nữa mà cũng vì cái này nè em mới gặp một rắc rối sao rắc rối sao em um, thì uh, lần đó là em đi gửi tiền về cho mẹ tháng lương đầu tiên á cái uh, em gửi tiền xong rồi xong cái em đi quay ra em thấy hai người hỏi đường em em lo em chỉ đường cho người ta không à em đâu để ý xe của em đâu rồi quay lại rồi xong xe mất đóng à? tiêu luôn rồi mất xe trời ơi lúc đó em khóc quá trời luôn lâu chưa lâu chưa em dạ cũng ờ, đó là cách đây 3 năm rồi chị lần đầu tiên đi làm á tội nghiệp quá ha rồi mua lại xe mới được chưa ừ, dạ giờ thì em cũng mua xe rồi rồi cẩn thận nha em nha dạ từ giờ cho đi là hả dù ai có nói gì em cũng ngồi yên trên xe hả bậy bậy người ta hỏi đường mình vẫn chỉ với em nhưng mình vẫn phải ôm chiếc xe thôi giờ giờ mất lòng tin rồi. không chỉ luôn hả thôi thôi kệ đi hỏi người khác ai hỏi giờ hỏi mình yên mình đi luôn dạ một uh, sự mất mát ở tháng lương đầu tiên làm cho cô ấy đã mất niềm tin với cuộc sống hy vọng cô ấy sẽ gặp những người tốt để cô ấy lấy lại niềm tin bạn trai Dạ. điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là gì dạ em sống thật thà lắm chị quen thời gian thì chắc sẽ lấy lại niềm tin đó chị biết dạ. lắng nghe em biết lắng nghe nhiều lắm à, nhà em mẹ với mấy gì à, nói chuyện nhiều lắm cứ tám chắc cả ngày luôn em ngồi nghe cả ngày cũng được luôn <laughs> sống tốt với bạn bè điểm yếu là gì điểm yếu của em thì à, mỗi lần em cười chắc không thấy mặt trời luôn cười tươi mà đâu sao đâu hôm nào giả bộ em hỏi đường của ấy hỏi xong anh tặng cô ấy một chiếc xe hả <laughs> bây giờ à, nói về tình trường rồi anh Đăng nói trước đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua ba mối tình rồi ạ Cái mối tình ờ, mới mới nhất của em là cách đây 3 năm Rồi, bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì nói ra cũng ngại là từ hồi nào giờ em chưa yêu ai chị chưa hôn ai hết hả em? Dạ chưa anh ơi Kia chưa rồi chứ, tao vô hôn rồi, khoái hôn lắm Xưa em đi học á thì ờ, hay ờ, hay giờ này em thấy mấy đứa yêu đương xong rồi thất tình rồi chia tay rồi ảnh hưởng tới việc học á Em nghĩ thôi thì bây giờ từ từ đi mình cứ học đã cái học xong cái đi làm cái môi trường cũng tìm được ai nữa như em thích là thích người như thế nào cao hơn em là được rồi tại vì em cũng chiều cao khiêm tốn á ừ, thì bạn nam cao khoảng mét sáu là được rồi em cao có mét rưỡi à rồi được còn gì nữa đừng có đầu hói anh hói đầu em ơi <laughs> với lại à, râu cái nón đó chị à, nhìn thì vẻ ngoài thì ưa nhìn thôi đừng có ở dơ quá anh có ở dơ không dạ không móng tay nó dài không anh có đồ Lên này lên này, chuẩn bị sẵn hết rồi em ơi sạch sẽ hết rồi cắt trước thì gặp <laughs> với lại đừng có làm mấy cái việc mà hay đi công tác xa quá tại vì phải có thời gian dành cho em nữa đúng rồi anh có hay đi công tác xa không anh công tác xa ít lắm em công tác 3 ngày hai ba tháng đi một lần chứ không có nhiều à vậy cũng được bây giờ mình có cái điều gì mà mình không thích mình ghét ở người bạn trai không uhm, hút thuốc nhậu nhẹt đó chị đàn ông con trai mà phải có nhậu nhưng mà mình phải biết kiềm chế bạn trai biết hút thuốc uống rượu không dạ không biết uống rượu không biết hút thuốc vậy không vậy anh bây giờ hiếm lắm á anh uống bia được không nghe sao im ru luôn rồi cạn lời cạn, cạn lời, lời. <laughs> em nói là biết nhậu nhẹt nhưng mà biết kiềm chế là được ờ, mà đúng thì... không dạ anh kiềm chế là được rồi còn bạn trai người yêu lý tưởng như thế nào dễ nhìn em muốn người đó là nói chung có mắt thẩm mỹ tí em mua đồ xấu lắm lúc đầu mình mua mình thấy đẹp Ờ, sau lúc mua đồ về mặt thấy ảnh nhìn thấy kiểu như sao sao á nên mua đồ khá là xấu <laughs> mắt thẩm mỹ em kém cần một người mua đồ đẹp chắc bạn trai đi sắm đồ nha em tiền bạn trai trả đừng lo dạ không sao chị cái đó là ok luôn dạ bạn đó vui tính nói nhiều em ờ, tính hơi ít nói bạn đó nữ biết nấu ăn em nấu ăn cũng biết nhưng mà không có ngon giỏi việc nước đã việc nhà ừ dạ em chào chị em có tật xấu gì không tắm nhanh em không biết cái đó là tật xấu hay không à. tắm nhanh mà có sạch không thì sạch chứ chị tắm nhanh sao sạch được tắm nhanh là mấy phút dạ tắm ba đến năm phút chị là vô à có tắm xà bông không dạ có chứ gội đầu tắm luôn hả 3 phút hả vậy chắc dạ. không sạch rồi chắc ông vô ông xả nước cái ông đi ra quá à phải không hiện sao đâu có tắm thôi cứ ta dạ, không hôi người ta sạch sẽ là được rồi ấy. hôi hả đồ bao lâu mới giặt một lần dạ thường ba năm ngày hả là sao thì em mặc một bộ thôi để đó tới cuối tuần tổng cái giặt à, thôi một lần tưởng đâu bộ đồ mặc ba năm ngày mới giặt chứ <laughs> thôi cũng được đâu đâu đưa bàn tay kiểm tra coi à, sạch sẽ được ha chứ nếu không mà mượn đồ cắt tá, móng tay của anh linh cắt rồi bây giờ em muốn khi nào đám cưới thì ba năm nữa Để chị hỏi bạn gái coi ba năm nữa được không em dạ được chị em cũng dự định hai ba năm nữa thôi chào em gái điều mà em quan tâm nhất của người bạn đời em là cái gì biết quan tâm chia sẻ vậy thôi đó hả dạ bây giờ em nghe anh đó nói em có cảm nhận được cái điều gì không dạ em thấy cũng được cũng à, thấy tốt cùng quê nữa là càng tốt anh dạ rồi hôm nay em có à, người nhà đi theo ủng hộ em không Dạ, có bạn thân của em à, Em xin chào anh Viền Linh và chị Cát Tường cùng, toàn thể khán giả ạ Em nhìn anh thì cũng à, hợp với bạn Trà, nhìn cũng tròn tròn giống nhau ạ <laughs> Em khuyên bạn Trà là nên chọn bạn vì em thấy cũng cũng được và hợp với bạn mình đi với ai em trai dạ em đi với em gái với mấy đứa bạn thân ạ à. em chào chị à, các tường và anh linh à, chào chị gái và toàn thể các toàn khán giả có mặt ở trường quay hôm nay à, nãy giờ có lắng nghe chị trao đổi á, thì à, em cảm thấy là anh em khá là hợp với chị à, tại vì à, ở nhà á, thì anh em hiền với là cũng làm việc nhà anh em có cái ưu điểm là với em mà em nghĩ là với người yêu của anh tương lai nữa là à, bắt nạt dễ dạ tại vì anh em hiền kho à không biết sao bữa nay lên chương trình nói nhiều được như vậy á chứ ở nhà kiểu im im hiền kho à nói gì cũng cười á em trắng chị gái tôi cái là giống em là mặt tròn tròn là em thích rồi <laughs> chị gái dễ thương cùng quê với em mà tính tình cũng vui vẻ nữa trước khi lên chương trình em có nói anh em á là lựa chị nào mà vui vẻ là ok à tại vì nhà em là thích vui lắm dạ cho nên là em nghĩ là anh dạ, ok rồi cảm ơn em bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau nha kéo bạn em cũng có món quà tặng anh Ồ, cảm ơn dạ. mong là anh sẽ để Chị nó lên bàn làm việc và cắm cái bút lên đó và mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ đến em trời ơi, dễ thương quá chưa yêu lần nào mà nói một câu gì quá dễ thương qua nãy giờ không biết nhận em nhận xét anh thế nào em thấy anh là người sống tình cảm là giống như bạn em nói tròn tròn giống em dễ thương à, nó tròn giống như dễ thương chắc anh không có <laughs> dạ khiêm tốn đó anh đang làm ở long an ừ anh ở thành phố hồ chí minh mà sáng xe đưa anh đi chiều tối đưa anh về à, anh anh sống ở quận mấy vậy anh ở quận phú nhuận em em ở quận nào dạ em ở thủ đức thủ đức hả dạ à, nói chung là thời gian tình cảm với nhau thì mình thích gặp nhau là mình gặp nhau chứ không có về vấn đề gì hết sẵn sàng đi chạy xe ra để gặp em ok dạ một tuần một lần cũng được ra dạ nãy em kêu em vui tính vui tính đó mà sao nói nhiều mà đúng không ta bên đây mình phải kiềm chế bớt chứ không <laughs> dành hết phần của anh sao thôi giờ đó nãy giờ anh, anh nói nhiều rồi tới em đó um, anh nói là anh thích người nó ăn ngon nhưng mà em thì um, em chỉ biết nấu chút chút thôi chứ em không có giỏi với lại con gái giống kiểu được cưng á nên ba em hay cứ kêu thôi con lên học bài đi để đó ba nấu cho nên giờ em chỉ nấu mấy món đơn giản thôi em thì chỉ có giỏi ăn thôi <laughs> anh giỏi ăn hai bà hai ủa dạ ai nấu lẽ tôi nấu cho hai người ăn cái đó thì à, chia ra tập à, tập làm dần cái công việc chia ra nếu mà sau này có dạ. gì đó dạ món đơn giản thì em làm được nhưng mà phức tạp quá thì à, không dạ. anh món đơn giản kiểu như luộc thôi bỏ vụ ăn đi vụ ăn đi rồi tới vụ khác tới vụ khác đi bạn nam hát ờ, tặng một bà đoạn nào đó với bạn ờ, bạn nữ đi Ngồi bên hiên ngắm lá rơi Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu Ngồi trước nhà bóng xa lòng mình chợt vương tên tình chúng ta sao bây giờ từ như là u <laughs> mới vô tự nhiên tình mình như lá úa trời ơi là trời úa là tình cảm nó tới, tới già luôn á chị à lý sự quá ha không biết ít nói có phải không nữa <laughs> trời lên đây thì sao chứ thường ở nhà ít nói lắm dạ. Ờ, hôm qua ăn ớt quá đó em kim anh giờ đập nhanh lắm nên uh, hít thở sâu đi anh tim anh đập nhanh muốn em kiểm soát cái tim của anh tim anh đập ừ, giờ hiện khá là nhanh hy vọng em nắm lấy cái tim anh để giữ cho nó không đập cho nó ngừng đập luôn hả <laughs> Ôi, hết thời gian rồi vẫn quan trọng là bạn gái tất cả những cảm xúc này các bạn hãy kiểm soát lại một lần đầu dưới đó dữ vậy sao sao cái ghế thôi sao cái cái cái cái, cái tôi nhựa không chỉ để tự bạn đi tìm đến tình yêu của mình đằng sau cái lưng đừng có đừng có chỉ để bạn ấy tự đi tìm để bạn ấy nhớ nếu bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao dạ chuyện đó cũng không sao ạ bạn có buồn không dạ buồn nhá đúng mình phải nói cảm xúc đó dạ nhưng tôi tin bạn nữ sẽ bấm gài hàng nữa suy nghĩ thật kỹ nha quyền bấm nút hay không là ở các bạn bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình bấm nút đó là chịu hẹn hò để tìm hiểu để tiến tới hôn nhân rất nhiều người đang theo dõi chúng ta và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian nắm tay nhau đi hai bạn bạn gái chưa có mối tình nào hôn đi nụ hôn đầu nhanh quá không được làm lại bắt đầu để nguyên để nguyên hít vô thật sâu sao bạn gái hả nghe thở vô mặt thở ra mà thấy chưa không có được mần lợ lần thứ ba từ từ bình tĩnh để nguyên à, sao bạn gái dạ được rồi anh có hít chưa dạ không có nghe hơi thở nữa nên <laughs> chắc nín thở cũng nín thở nín thở là không có nghe cái mùi gì luôn vậy là không được thôi anh ơi đổ mồ hôi tay chiều lắm mà phải hít vô không được cái nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm không có thể làm mà mà qua loa gì được tôi không có thích được cái qua loa trong cái chuyện đầu tiên này thôi để bạn nó lên đầu tiên thôi trời ơi bắt đầu làm sao cho được nha tôi coi được à hít hít thấy sao sướng à sướng hả sướng à. bạn gái thấy được chưa dạ được có hết chưa có rồi đúng không dạ. bạn gái hôn bằng trai cái nè bắt đầu dễ thương quá đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú và một phiếu giảm giá khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Ở đây gửi tặng hai bạn một phần quà đó là một ờ, suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của ao cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một phần quà từ Kumagon trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Không nhiều vô nghe một bài hát đó cảm động thì em được tự nhiên nước mắt nó chảy nói về những cái tình cảm gia đình á thì nó, nó nó dễ xúc động hai ờ, bạn về coi khóc đều như nhau luôn á hay cầu nhau quá đi nhậu đi ờ, đâu về luôn cầu nhau quá vậy là cặp này không ai cầu nhau hết xin mời bạn nữ bước ra sân khấu mời bạn nam mời bạn nữ giới thiệu mời đi bạn dạ em tên lê thị kim hoa à, năm nay em 26 tuổi và em đến từ bà rịa vũng tàu sinh sống và làm việc tại bà rịa vũng tàu ạ hoa làm công việc gì hoa dạ trước đây thì em đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty xây dựng hiện giờ thì em đang có dự tính kinh doanh và đang mở shop ạ mời bạn, mời bạn nam dạ em tên là phạm xuân tuấn à, sinh ra và lớn lên ở thành phố biển vũng tàu à, hiện em đang làm it cho một resort ở vũng tàu luôn ạ ồ oh, cả hai từ vũng tàu hết ha vũng tàu vũng tàu vậy thì thuận lợi quá rồi ha bạn gái bên kia bạn có thể chia sẻ một số vấn đề về ưu điểm, điểm khuyết điểm, điểm của bạn à, ưu điểm em thì à, em biết à, nấu ăn tiệc tùng em có thể nấu khuyết điểm của em là em rất biết hay xúc động chỉ cần em xem ca nhạc nghe một bài hát đó có vẻ nó cảm động thì em tự nhiên nước mắt nó chảy oh, hay là rồi. đọc truyện hay là xem phim bạn nam nói uh, cái này giống bạn nam nè ừ, thường thì xem những cái clip nhưng mà nói về những cái tình cảm gia đình á thì nó, nó nó dễ xúc động cũng giống bên kia hai bạn về coi khóc đều như nhau luôn hết dạ. có, có khuyết điểm gì nữa không bạn em có một khuyết điểm lớn đó là em hơi bị vô tâm theo cái kiểu là khi mà em ờ, tập trung làm một cái gì đó thì em bỏ mặt hết những cái những cái những cái xung quanh kiểu giống như điện thoại thì có thể là em không nghe nhiều khi mẹ gọi ăn cơm em cũng Ờ, cái này ta gọi là tập trung hết sức mình cho công việc dạ. cũng mà tốt có phải vô công việc thiệt không dạ có công việc chị hay là nhiều khi rồi đang ngồi với cô nào rồi dạ. làm bộ nó công việc rồi bạn gái gọi không nghe dạ đâu có đâu ưu điểm của em bạn tập là trung gì? công việc à, nói về ưu điểm của em thì em ờ, thích con nít à, cũng biết nấu ăn em thì dân công nghệ mà nên thích ờ, rất là thích vật mà có một cái là hồi hồi xưa thời còn trẻ là em tán con bé kia mà bé nào <laughs> tán cái cô kia mà à. ờ, em cố tình em cài cái máy á cho nó bị ờ, bị lỗi á là em qua em sửa hoài luôn cứ tháng là em tới qua em sửa lần để gặp chút cho anh mượn cái điện thoại chút xíu nha trải qua bao nhiêu mối tình rồi qua ừ, dạ em thì ờ, chỉ có một mối tình cách đây cũng khoảng ờ, năm sáu năm ạ à, mà cũng có mấy tháng à kiểu như con nít mình mới lên thì thấy bạn trai đẹp trai thì mình mới thích và yêu nên là chưa có chững chạc mê đẹp trai ha thấy bạn bây giờ còn mê trai. không mê chứ gái thì phải mê đẹp trai đẹp chứ ồ vậy hả ờ giống chị quá rồi sao nữa em à, tại vì bây giờ là ba mẹ em cũng lớn tuổi lại à, em cũng muốn kiếm một người để mà nếu được trải qua một chút tình yêu cho biết nếu được khi nào mình tiến tới hôn nhân nè thì khoảng một hai năm nữa sớm thì một năm bạn trai bên kia có mấy mối tình rồi em trước giờ em quen cũng khá là nhiều mà bây giờ khi mà lớn lên rồi mình suy nghĩ lại là mình mình thấy là mình cần một cái mối tình nào đó nó ổn định hơn em có mối tình nào nó sâu sắc em kể nghe um, có lẽ là cái mối tình hồi ờ, đi học thôi đó là xa lắm cái đó là dạ. còn những cái mối tình khác theo kiểu dạng giống như em thấy mấy bạn nữ bây giờ theo kiểu là uh, quen yêu đương thì được nhưng mà để khi mà nghĩ đến một cái gì đó nó xa hơn thì mấy bạn nó chưa suy nghĩ tới thì em thì lại có cái cái cái cái xu hướng về gia đình trong các mối quan hệ thì em vẫn luôn có một cái là mình có một cái định hướng để mà đi đến lâu dài nhưng mà khi mà quen tìm hiểu thì lại thấy mấy bạn nó lại vẫn còn một cái gì đó nó ham chơi cũng chưa à. suy nghĩ đến hoặc là thế là chia tay yêu là chỉ cần một cái người quan tâm này nọ thôi chứ cũng không có muốn là một cái gì đó nó nó, nó lâu dài á vậy bạn gái bên kia bây giờ yêu nhau bạn có hướng đến một cái tương lai gọi là kết hôn không ừ, dạ có ạ à. có bên đây bị hối rồi trong một hai năm là tiến tới hôn nhân thôi bạn trai bên kia thì muốn bao giờ kết em... hôn được em thì ờ, cũng xác định là trong khoảng 6 tháng đến một năm thôi wow. vì ờ, em năm nay cũng 29 tuổi rồi rồi nhưng mà bạn trai bên kia muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào nhìn hiền một xíu rồi. À, có hiền thứ hai nữa là bạn nó cũng là cái mẫu người về gia đình giống như em vậy có cái gì em không thích ở người bạn gái không theo kiểu dạng giống như là những cái chuyện cũ thì qua rồi thì mình cho qua đi nhưng mà khi mà mỗi lần giận nhau thì lại lôi cái chuyện cũ ra nói thì em lại không thích như vậy ừ. ờ, một những người mà phụ nữ mà cũng hay cầu nhầu quá cũng mà thường thường phụ nữ hết 90% là vậy rồi đó em <laughs> nhưng mà cũng đừng có lặp đi lặp lại nhiều quá chị nhiều em... quá nhức đầu dạ, đúng dạ, không rồi. đúng ạ bạn gái em thích mẫu người bạn trai như thế nào phải cao hơn em là khoảng mét bảy trở lên rồi à, phải chững chạc ừ điểm gì em không thích đi nhậu đi ờ, đâu về luôn cầu nhầu quá nói chung là khó tính vậy là cặp này không ai cầu nhau hết tại vì bên kia cũng ghét cầu nhau mà bên này cũng ghét cầu nhau thường mấy người người ghét cầu nhau hay cầu nhau Linh lên được cái nói đúng không à rồi đề đáp ứng gần Được như hết ha. nhu cầu luôn ngon ha ừ. em cao nhiêu dạ em cao mấy bảy sáu được ha chuẩn ha dạ. rồi chắc bên này 6 tháng cho cưới rồi đó dạ cảm ơn à, nhưng mà giờ lấy xong về là mình ở đâu em dạ chắc là vũng tàu nhà em ạ ở đi sọt đó tao làm dạ, resort ở resort luôn bây giờ em ở với mẹ nếu mà được làm dâu thì ừ. tốt mà. bên này dễ mà nấu ăn đồ giỏi hết rồi làm dâu em cũng nấu ăn được đơn giản ủa nhưng mà ở với mẹ hôm nay mẹ biết đi tham gia chương trình không dạ có mẹ em có tham gia mẹ em ngồi à được rồi cặp này chị thấy hợp lý rồi đó được được được không trời ơi được lắm em ơi <clears throat> em cố lên nha không em dạ. cũng được là chị cũng ghen được thì ai cũng ghen nhưng mà em cũng không có ghen đến mức mà mà đúng rồi mình à, hiện đại mà có gì ghen ha cái gì nó hơi quá mới, nói thôi để em xem mặt đàn gái coi ô chào em gái bây giờ em à, đoán anh đó như thế nào cao cao thì anh nó bảy sáu là cao rồi là quá cao rồi ờ, mặt thì chắc cũng đẹp trai thích đẹp trai thích giọng nói anh không dạ giọng nói thì không thích lắm em thích giọng nói thế nào nói chung là cỡ anh hiền linh à là ý là mình người nào mà già rồi mới giống như anh Quyền Linh với Tường là nó khào rồi đó anh khào nhưng mà cái chuyện làm dâu đó em tính sao thì làm dâu được ạ anh thấy cũng ổn rồi đó vậy à... cặp này 6 tháng cưới được anh Linh được á cho hỏi mẹ bạn trai trước đi tại có mẹ ngồi ở dưới nè đúng rồi à, dạ chào cô à, chào anh Hoàng <laughs> Quỳnh Linh và cô Cát Tường dạ chào, chào cô, cô. Tôi, à, là Trương Thị Hoa là sống ở thành phố Vũng Tàu. Tôi thì nói là chứ cả đời không có đi đâu mà không có gì giao lưu với những đông người nên là chưa đằng sung lắm. <laughs> Dạ. Tôi cũng thấy là cô gái là ưng. Dạ, ưng rồi. Ưng của hả? Em chào bác gái đi em. Chào bác. À, vâng, chào con. Rồi à, bây giờ nếu mà hai cháu mà nó tiến tới hôn nhân thì tôi cũng nhất trí. Nhất trí luôn. Dạ. Rồi, à. cảm ơn cô nhiều. Bạn gái à, đi với ai? Dạ em đi với chị gái ạ à, Chị gái Dạ em chào chị Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh chị. Em là chị của Hoa Thì à, thấy về ngoại hình, tính cách thì à, rất là ok Dạ cảm ơn chị Có phong cách à, Còn riêng à, về em Hoa thì như thế này À, tính tình của em thì em rất hiền và rất là việc gia đình thì rất là ok về bếp đúc nhưng mà có cái là rất là hay là em rất là chiều là kiểu như nếu mà ai mà sau này được làm chồng của em thì cái sự chiều về cách ăn uống này kia em rất là tận tình yeah. Dạ. à, nên là nếu mà theo chị á thì hai đứa có thể là bấm nút hẹn hò chị rất là ok rồi mẹ thì là cũng đã ưng bụng như vậy Và vấn đề quan trọng còn lại ở hai em nha rồi bây giờ kéo màn lên cho hai em à, ít phút trò chuyện tặng dạ em cảm ơn ạ à, à, em có gì muốn hỏi anh không dạ có <laughs> tại sao anh không hỏi anh trước em quan điểm về tình yêu như thế nào ừ, đối với em tình yêu á thì à, hai bên phải hiểu nhau tôn trọng nhau anh cũng vậy anh nghĩ vậy trong mối quan hệ thì mình nên thành thật với nhau tật xấu hay gì đó thì mình vẫn có thể là mình chia sẻ chứ đừng có để sau này khi mà phát hiện ra thì nó lại không hay vậy anh có tật xấu không ừ như hồi nãy anh có chia sẻ đó là anh hơi bị vô tâm theo cái, cái kiểu là khi mà tập trung về một cái vấn đề nào đó thì ờ, cái đó đồng quan điểm với em em à. cũng hơi vô tâm tại vì một khi mà em tập trung vào việc đặc biệt là việc mà em đang làm rất là thích thì à. nhiều lúc em sẽ vô tâm nhưng mà sau lúc đó thì em sẽ giải thích và đền bù lại à. chung là về hai đứa gọi điện thoại không có nào nghe đâu mà chị đang tò mò hôm nay anh ấy tặng món quà gì cho em vậy cái lắc lắc chân hả em ờ, em muốn là kiểu giống như một cái sợi xích gì đó nó xích bạn ngửa lại rồi đó rồi thường tôi thấy tặng cho bạn gái thì mới quen thì người ta tặng chiếc vòng cầu hôn chiếc lắc tay hay sợi dây chuyền đôi bông tai tặng cái xích chân tôi có xích được đâu à em có một cái điểm đặc biệt là em trùng tên với mẹ anh <laughs> em cũng tên hoa hoa dạ. Wow. vậy là nếu mà có cơ hội thì sau này hoa sẽ là một cái tên gì đó nó sẽ là anh sẽ ghi nhớ nhiều tại vì là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh à trùng hợp á vụ này được á tại vì đây là lần thứ hai chương trình gọi anh đến đây lần trước là có một cô bé kia nhưng mà không hiểu tại sao đi công tác về cái là bỏ ý định tham gia chương trình luôn thì lần này gặp em thì anh nghĩ chắc đây là một cái duyên thì anh sẽ nắm bắt cơ hội này em cảm ơn anh cái đó người ta gọi là duyên đấy anh anh hy vọng ngày hôm nay à, chúng ta sẽ có cái duyên với nhau đây đặt tay vào nút bấm đi em bấm nút là tiến tới xa hơn nữa nhé chuẩn bị một hai ba hết, hết thời, gian, gian. nào đứng xuống các bạn nắm chặt tay nhau nào bây giờ à, chúng ta có thể đeo được à, cái à, xích chân cái... có gì đâu mà ngại hãy đeo cho bạn ấy rất đẹp cũng hợp thời trang và nhiều ý nghĩa đúng rồi vừa lắc vừa xích <laughs> Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Hai bạn nghe dưới người ta reo hò điều gì không? Dạ không biết ạ à. Hãy thôi đi bạn Nào hãy nhớ ngày hôm nay nhé à, Em xin phép chị cho em Đó, thấy chưa? chị gật đầu rồi Phép dạ, em dạ. dạ Đây Xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Và đây là bộ sản phẩm của Kumagon, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Dễ thương quá, vậy là chuyến đi Vũng Tàu kỳ này là hai bạn cùng về rồi Đi thì một mình, về thì có đôi Hy vọng là các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi em suy nghĩ gì khi gì giống như bà cụ non vậy bạn nữ à, muốn giữ à, cái sự an toàn của bạn nữ muốn mà quen ai thì dẫn về đây à, cưới hỏi đi rồi ba cho hẹn hò hả còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai hạ màn mời bạn nam ngồi cho bạn mời bạn nữ Rồi, mời em ngồi. Mời em Rồi, giới thiệu. Giới thiệu về mình đi. À, em xin chào chị Cát Tường xinh đẹp. À, xin chào à, quý vị khán giả, chào anh Huỳnh Linh. Em tên là Huỳnh Thị Tuyết Hoa. Em 26 tuổi. À, hiện em đang làm kế toán tại quận Bình Tân và quê quán em tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À. Rồi. Ở đây em xin uh, chào chị Cát Tường. À, chào anh Quyền Linh. Chào em tên là Nguyễn Văn Phúc, đang công tác ở uh, Ủy ban phường uh, Bến Thành, quận 1. Rồi. Chức vụ là chỉ huy phó quân sự. Wow. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em là 29 tuổi Quê quán ở đâu em? Dạ hiện tại là ở quận tư thành phố Hồ Chí Minh mình À Ở quận tư làm ở quận nhất rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, em là một người phụ nữ ờ, của gia đình Em ờ, rất là thích nấu ăn, yêu ờ, cây cảnh Rồi em yêu trẻ con nữa Còn điểm yếu của em là em suy nghĩ nhiều khi giống như bà cụ non vậy <laughs> Ví dụ em nghĩ cái gì? Ví dụ như là em đi ví ờ, dụ đi ăn uống là chỗ nào cũng phải có bãi giữ xe hay là an toàn chút chứ đừng có đi mà hả gửi xe lát hồi mất xe nữa đó mình kỹ lưỡng đúng không dạ đúng rồi em rất là kỹ ừ. dạ. tính kỹ quá hả không bạn nữ ờ, muốn giữ ờ, cái sự an toàn của bạn nữ mà à yên tâm giờ có anh anh bảo vệ không có mất xe đâu bạn trai thì sao à, về ưu điểm của em á thì nói chung là em hay cười và cười đây mình cười là mình muốn chọc người khác cười một nụ cười là mười thang thuốc bổ là câu nằm lòng của em và thứ hai á là về à, nói chung nấu nướng thì em cũng biết một bàn tiệc có thể 10 tới 20 người em vẫn nấu được thời gian em đi nghỉ vụ là em đã làm anh nuôi được một năm về cái nhược điểm á là em nóng tính hơi nóng tính tại vì trong công việc nó nhiều lúc em bị áp lực đúng rồi và cái tự ti của mình á là hiện tại em hơi bị to to người quá là đâm ra không sao đâu em không có gì tự ti đâu dạ thì về tật xấu thì uh, do cái à, nhiều lúc em bị căng thẳng quá là em hút một vài điếu để mình suy nghĩ thôi có ăn nhậu nhiều không em thì à, trong giao tiếp chắc em cũng phải có một chút à, giao giao thiệp với ờ, các à, đồng nghiệp và các bạn bạn bè chắc nhậu nhiều quá mới to đúng không <laughs> tình trường của em thì sao thời à, mới à, tốt nghiệp cấp 3 ra thì em có được bác em giới thiệu một người là cái mối tình đầu tiên của mình là sâu nhất là chỉ được 5 tháng thôi tham gia nghĩa vụ không được xong thì mới nghe tin thì ngày em gặp lại người đó là ngày đó là người đây đi lấy chồng buồn quá thì à, nghe như xét đánh ngang tay mình thì nó nó đau mà đau vô cùng cũng lâu lắm rồi ha dạ rồi bạn gái dạ thưa chị thì em chỉ qua là hai mối tình một mối tình thì sinh viên còn mối tình thì uh, gần đây á, thì uh, cũng chia tay cũng hơn một năm rồi thì uh, cái chia tay thì nguyên nhân là do em và anh ấy không có hòa hợp với nhau về cái quan điểm trong cuộc sống á chị không có chia sẻ được với nhau thì em kết thúc mối tình và hiện nay em vẫn còn độc thân <laughs> rồi đương nhiên độc thân mới ngồi ở đây chứ đúng dạ. không rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ em thích mẫu bạn trai là lỗ mũi cao chút xíu để cải thiện hơi giống à, với lại à, người thì tròn tròn chút nhìn cho nó ấm áp à, thấy dưới vỗ tay là, là là hiểu bển bển sao rồi đó rồi dạ. gì nữa um, với lại anh ấy là phải có trách nhiệm đừng có hút thuốc nếu mà lâu lâu đi với bạn bè thì hút ờ, không có đích thôi đừng hút nhiều em tại vì em ghét cái mùi thuốc lá lắm cái hút thuốc này mình cũng gắng ờ, cố gắng hạn chế là mình sẽ là bỏ dạ tốt có điều gì em không thích nữa không ờ, em, em... em không thích bạn trai là nói nhiều hay người miền nam mình gọi là nổ á chị dạ nổ có gì đó nói nãy nãy giờ em nghe anh em chưa có có nổ gì chưa dạ chưa em hình dung nãy giờ qua bức rèm em nghĩ ảnh là người ra sao em nghĩ chắc là anh cũng là cũng, cũng to con đây bây giờ dạ. nè hả ảnh đó hả đây là quà của anh sẽ tặng cho em dạ em nhìn quà đón người bên đây thích lô mũi cao chứ phải thích lô mũi dài cao quá cao đó em nhìn quà đi đoán người luôn vậy chắc ảnh to con lắm anh hả to sao to dạ quà nhỏ mà nhưng mà nó giống cái con này hả anh <laughs> qua của anh rửa cho em đó dạ. rồi nói chú anh dễ thương lắm đi nghĩa vụ về rồi thì bản lĩnh lắm về chính trị về xã hội về về con người về gia đình nói chung là anh có hết á anh tin là như vậy dạ. giờ anh làm cái chức đó thì bản lĩnh cũng tốt lắm dạ ha tại vì ba em cũng là uh, thương binh á anh thì em nghĩ là chắc là hợp với vậy là hợp đó hợp với ba em quan trọng phải hợp với em chứ dạ dạ dạ thôi ôm nó thử coi thấy sao <coughs> vừa tay không vừa tay dạ vừa tay vừa không em em đúng không dạ thấy thích không dạ thích hùng lên cái đi đó rồi đến đêm nữa hôn về bên kia nha được dễ thương em dễ thương lắm ủa rồi à, ba mẹ em đi hôm nay tham gia chương trình thì ba mẹ có có muốn ờ, tìm mẫu người bạn ờ, trai như thế nào không con để tương lai thế nào không à, ba chỉ cần nói là miễn là các bạn nó thương con là được rồi chứ ba không có cần điều kiện nó cao sang như thế nào đâu chị ba có khó tính lắm không dạ ba em rất là khó hả ba ba nói là muốn mà quen ai thì dẫn về đây cưới hỏi đi rồi ba cho hẹn hò hả cái gì cưới hỏi rồi mới hẹn hò hả tại vì ba sợ con gái bị dụ quá chị rồi cưới xong rồi rủi hẹn hò rồi nó rất quất không hợp nhau rồi sao dạ nên nên em là em chưa dám dẫn ai về ra mắt ba hết trơn là coi như bây giờ nếu mà bên đây mà đồng ý chịu là dắt về là phải đám cưới trước rồi mà ổng mới cho đi chơi dạ không về ra mắt ba xin phép ba là cho quen em thì ba mới cho đi chơi được vì để ba ba biết gốc gác như thế nào á chị này là quà của em ôi dạ, chào dạ, chị ôi trời ôi đấy, đấy em có quà của em là em cố tình được Ôi trời ơi Bây giờ cái nãy là cổ hung vô đây nè, giờ hung vô luôn Hung vô, hung vô lấy hơn Đó đây em cái, gì cái đây? hình cái hình của em là hồi xưa đây chị đố chị là em là người nào chánh giữa dạ trời ơi dĩ vãng nhạt nhòa thời này thầy làm anh nuôi đúng không dạ chắc là lúc đó nấu ăn nhờ hít hít nhiều quá bây giờ nó mới dạ, bộc phát nấu nấu xong rồi xong no rồi hết ăn rồi đó. phải hèn chi cái tiểu đội của ông nấu ăn ai cũng ốm hết trơn á đây đưa đưa đưa cho bạn gái chút xíu bạn gái coi chia trước cho tức chết luôn trời ơi trời không mà vậy dễ thương mà nhưng mà nói nghe nè ba bạn gái rất là khó em có ngại không thì là mình phải thuyết phục là gia ba của bạn bạn gái bây giờ đây đó em quay qua đây đây dạ. bên đó là anh đóng vai là bác thương binh dạ con uh, là phúc uh, quen hoa được uh, mới đây một tháng là sau khi được tham gia chương trình bạn muốn ăn ngò á bác quen xong về nói tôi trước tôi mới cho quen dạ tại uh, chương trình cũng tạo điều kiện cho các con là được đi xem phim này nọ và hoa thì có hẹn một ngày để để tôi tới gặp gia đình bác xem phim chưa dạ chỉ uh, mấy con chỉ xem phim bình thường thôi bác không có gì à xem phim sao bình thường vô đó nói gì thì phim uh, hành động mà bác rồi cậu có hành động gì không dạ không con chỉ ăn bắp thôi được có nắm tay gì trong rạp phim không dạ nắm tay thì cái đó của bạn nữ nắm bạn nữ thôi chứ con đâu dám đụng tới đâu biết được rồi được rồi ông khó tính quá kệ không đi <laughs> bây giờ nếu được thì nào tiến tới không nhanh được sáng luôn á dạ thì uh, mình à, tìm hiểu xong là phải một năm một năm dạ lấy nhau về ở quận tư hay ở quận nhất nguyên dòng họ là ở quận tư là vô một cái hẻm thôi là nguyên gia phả trời hẻm nào hồi xưa quận tư cũng dạ, dám qua hẻm mươi ba chùa linh hương đây <laughs> kính thưa quý vị nhà trai rất đẹp trai ảnh đó áo trắng đó em dạ yeah. ảnh cười cũng dễ thương hôm nay em có đi với người thân không dạ có em đi với anh trai chị gái chị dâu và các bạn của em anh ruột hả dạ rồi mời anh chị lời đầu tiên xin chào anh quyền linh chị cát tường dạ à, chào bạn đi ha thì, thì ờ, mình với bạn chắc cũng chạc tuổi nhau thôi dạ em chào thì à, nói về qua thì à, xưa tới giờ thì nó em nó hiền lắm hiền nó thiệt thà thiệt tình đó Dạ Bạn chắc sinh, sinh năm 88, à, 89 vậy hả? Dạ em sinh năm 88 mà tính đúng của em là 87 à, 88 thì chạc tuổi mình vậy ngồi chung bàn được không sao dạ. à. <laughs> không nhưng mà chung bàn vẫn phải kêu bằng anh trời cứ anh Chà, phải kêu bằng anh chứ kêu bằng thằng không được à <laughs> không bên đây phải kêu bên đây bằng anh không có cả con gái đâu đúng rồi thì à, nói chung thì bạn thì à, thấy tướng tá người cũng cao ráo thì dạ. chắc làm trong đó thì đội hình đội ngũ thì chắc cũng quen rồi dạ. thì chắc cũng ờ, chứng ờ, cứng rắn rồi nhưng mà mình siêng năng tập thể dục xíu đàn ông dạ. mà có bụng rồi nó không tốt lắm đúng không dạ. thì à, em gái nè thì anh thấy bạn này thì cũng được mình tâm lý mình đến với nhau dạ em cảm ơn anh mình giờ khó giống ba bạn không hay khó hơn anh linh thì đóng rồi không bằng ba em đâu ba em mà khó, ba lần vậy à, tại vì quân sự mà rồi rồi à, cảm ơn cảm bạn. ơn anh à, rồi em trai bữa nay mình đi với ai dạ ở đây em có đi chung với mẹ và em ruột và em họ à mẹ đó ha dạ chào cô dạ, chào cô chào uh, nguyên linh cát tường à, tôi mẹ của phúc à, đến đây à, muốn à, tạo điều kiện cho con mà không biết nói gì à. thấy cháu gái đây là rất dễ thương dạ à. con cảm ơn cô à. vậy thôi hả cô bây giờ nếu em, em gái đi em gái thấy chị dâu tương lai sao được không em dạ thì em thấy cũng được em nghĩ là anh hai với chị này sẽ hợp hợp á giờ em về em phải khuyến khích hai người lập ra cái lịch trình đi tập thể dục nha <laughs> rồi so sánh nha em vô là em để tấm hình nó ngay mặt ảnh liền em so sánh cho chị vô rồi anh dạ, em cảm ơn dạ đối với em thì em nhận thấy anh như thế nào dạ em nhìn thấy anh ờ, khác khác trong hình lắm <laughs> hình đó cách đây mình 9 năm rồi dạ nên nếu mà quen nhau thì mình về mình tập thể dục nha anh nha dạ đúng rồi thì mình về là mình o lại o o nổi không được rồi hai người bạn vụ tính ờ, quản lý con cái kinh tế gia đình mình sao nè hồi nãy đáng lẽ là anh có một đứa cháu nữa cô dụ cho anh mà đây nó quậy quá anh sợ lên đây nó quậy quá anh quay không được luôn á em cũng có một đứa cháu nữa hình như đang ngủ ở dưới thì sao á <laughs> tại vì chắc là bé nó còn nhỏ thì... của anh thì ờ, à, như là được hai tuổi mấy à? cháu em cũng chạy tuổi đó đó hay giờ mình dẫn đi làm chuyện con cái tự nhiên chị kể cháu vô ai cũng khoe cháu vậy cưng cháu quá mà dạ em rất là yêu con nít nó dễ dạ. thương đó dạ con cái sao thích trai gái nói luôn đi trai gái đều là con Chờ cho con nào thì mình nhận thôi hôm nay em nhìn em đứng sinh. em cảm ơn anh chắc dạ. về à, gặp bố để à, ra mắt bố để biết tí xíu dạ dễ thương mà tốt bụng lắm á nha làm tốt quá bụng bự suy nghĩ thật kỹ nha và quyết định một hai ba hết thời gian bây giờ á chuyện này rất là quan trọng nè em xin phép ba của bạn nữ rất khó tính ổng mà thấy lên đây mà nắm tay nắm chân chưa xin ý kiến là chết em xin đi tại em ba làm. đang ngồi coi tivi đó khó hơn tôi nãy luôn đó ờ, con xin bác trai là con xin phép để nắm bàn tay của bạn hoa và có thể hôn má của bạn hoa một, một cái được không bác phải hứa trước rồi bác có cho không đó dạ con hứa với bác thì con cố gắng hết con đang chăm lo cho bạn hoa và cố gắng tìm hiểu nhau và được tấn tiến tới hôn nhân nhau hai mặt bác ở nhà đồng ý nắm tay đi dễ thương lắm hôm nay tặng ờ, may lắm á tôi nghĩ cặp này về mập nữa mà chứ không ốm nổi quá phải xuống phải xuống nha rồi bác ơi vậy là cũng thấy được rồi đó bác bác ở nhà bác nên ờ, đồng ý cho đôi trẻ tiến tới xa hơn nữa nha bác đây là chiếc vé xem phim của chương trình gửi tặng các bạn chúng ta sẽ có cơ hội đến với cụm đạp xin để bóc 212 đi chiến thắng ở đây phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc Ở đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Và quà tặng dành cho hai bạn là sản phẩm từ Kumagon Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống Hai bạn ta uh, chào ba bác đi Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Được, được, được Rồi, dắt đi, đi, đi, đi, đi hẹn hò đi Dắt về quận nhất, quận tư luôn đi